Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Những cây cầu nối đôi bờ sông, nối những ngọn núi đã trở thành một phần không thể thiếu trong giao thông trên toàn thế giới. Không có nó chắc chắn giao thương và sự phát triển kinh tế sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Không chỉ là những công trình giúp các phương tiện di chuyển qua lại dễ dàng giữa hai bờ sông và những ngọn núi, rất nhiều cây cầu còn trở thành những điểm tham quan du lịch nổi tiếng. Vậy các bạn đã biết đâu là những cây cầu cao nhất thế giới hay chưa? Trong video ngày hôm nay,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 Cầu cạn Milau Viaduct là cây cầu cao nhất thế giới và được mệnh danh là kỳ quan mới hoàn hảo của nước Pháp, với đỉnh cao nhất của cây cột là 343 mét. Cầu Milau được xây dựng để thay cho việc phải đi vòng qua thung lũng Thàn, một thung lũng sâu nhất nước Pháp và thị trấn Milau, giúp tiết kiệm một tiếng chạy xe trong điều kiện giao thông thuận lợi. Thậm chí, có thể lên đến 5 tiếng đồng hồ so với tình trạng tắc nghẽn trước đó. Chiều cao của mặt đường trên cầu so với mặt đất phía dưới là 270 m. Điểm cao nhất của cầu là đỉnh cột chống dây vàng cao 343 m, là cấu trúc cao nhất ở Pháp, cao hơn tháp Eiffel, cao tới mức cây cầu nằm lượn trên những đám mây tại thùng lũng Thàn rộng 2,5 km, sâu 250 m. Chi phí xây dựng cầu lên đến 400 triệu euro. Trải qua một quá trình xây dựng cực kỳ khó khăn và phức tạp bởi các yếu tố như lở đất, gió giật cao trên 130 km/h và những cơn bão lớn. Thậm chí đã có lúc việc xây dựng cây cầu còn bị cho là ý tưởng điên rồ của kiến trúc sư nhưng cuối cùng cầu cạn Milao đã trở thành một trong những công trình xây dựng vĩ đại nhất mọi thời đại và nhận được sự quan tâm của rất nhiều du khách trên toàn thế giới. xếp ở vị trí thứ 9, cầu đường cao tốc Quan Hưng sông Bắc Bản. Dòng sông Bắc Bàn vốn đã từng là vật cản đối với người dân trong một thời gian dài. Đến năm 2003, sông Bắc Bàn đã không còn là trở ngại đối với việc xây dựng cây cầu trên đường cao tốc Quan Hưng. Việc xây dựng cây cầu giúp kết nối hai thành phố Quý Dương và Côn Minh – cầu đường cao tốc Quần Hưng, được khánh thành vào năm 2003. Nằm ở độ cao 366m trên sông Bắc Bàn, cầu có chiều dài nhịp là 388m. Cây cầu cũng là cây thứ hai trong số 3 cây cầu bắc qua sông Bắc Bàn, nằm trong số 10 cây cầu cao nhất thế giới. bây giờ là vị trí thứ 8, cầu sông Ba Linh. Cầu sông Ba Linh nằm ở khu vực cao nguyên của thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, dài 2.237m và cao hơn mặt nước sông Ba Linh là 370m. Cầu sông Ba Linh được kết nối với thác Hoàng Gù Sù hùng vĩ ở phía đông con đường cổ Tam Quốc Soma ở phía Tây, Hồng San, Tan Su Huyền Bí ở phía Nam và thác Đi Su Tàn ở phía Bắc. Lái xe qua bon cầu cao lồng lộng, gió thổi phi vu, nhìn xuống dưới cảnh cầu đẹp, hẳn chúng ta sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng. Các phương tiện được phép di chuyển trên cầu vào tháng 12 năm 2009 sau khi khánh thành, cầu sông Ba Linh cao thứ 9 trong số những cây cầu khổng lồ trên thế giới, mang lại lợi ích to lớn cho người dân và du khách đến thăm thác Hoàng Ngô Sù, một trong những thác nước lớn nhất ở Trung Quốc. Do nó giảm đáng kể thời gian di chuyển từ 1 giờ xuống còn 4 phút, xếp ở vị trí thứ 7, cầu cao tốc sông Liễu Giang, hay còn gọi là cầu Liễu Giang Swan. Cầu sông Liễu Giang nằm ở huyện Tù Văn, tỉnh Quý Châu, bắc qua khu thắng cảnh sông Liễu Giang, với tổng chiều dài là 1.280m, độ cao 375m. Cầu sông Liễu Giang có hình dáng độc đáo, đứng trên cầu, bạn có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh hẻm núi cắt ngang vài trăm mét và cảm nhận vẻ đẹp tráng lệ của hẻm núi sông. Vị trí thứ 6 ngày hôm nay, cầu Ba Lùa, ở thời điểm khánh thành tháng 1 năm 2011. Đây là cây cầu cao nhất thế giới, ở độ cao hơn cả tòa nhà Empire State của New York và tháp Eiffel của Paris. Với vị trí cách mặt đất 403 m, cầu Balua nối liền giữa các tiểu bang phía Bắc của Sinaloa và Durango tại dãy núi Sierra của Mexico. Cây cầu có 4 làn đường cao tốc để giảm thời gian vận chuyển giữa hai khu vực Silanoa và Durango, ước tính khoảng 6 tiếng. Sau 4 năm xây dựng, chi phí cho cầu Ba Lùa lên đến hơn 150 triệu đô la Mỹ. Và bây giờ là vị trí thứ năm, cầu Quỳnh Sùi hay còn gọi là cầu sông Thanh Thủy. cầu sông Thanh Thủy, nằm ở ngã ba huyện Khai Dương và huyện Quang An, thuộc tỉnh Quý Châu. Tổng chiều dài là 2.171 m và độ sâu 406 m tính từ sàn cầu đến đáy thung lũng. Ngày 31 tháng 12 năm 2015, cây cầu Quỳnh Sù chính thức được đưa vào sử dụng, hoàn thành trước tiến độ một năm. Ở thời điểm đó, đây là cây cầu cao thứ hai thế giới. Nhịp chính của cây cầu kéo dài 1,13 km. Cầu Quinsu vẫn nằm trong số những cây cầu cao nhất thế giới từ năm 2016 cho đến nay. Cầu sông Thanh Thủy giống như một cây cầu thay đổi, biến con hào thành một con đường lớn. Những chuyến tàu chạy trên cầu như những con rồng dạo chơi trong thung lũng sâu dưới chân cầu. Tiếp theo, nằm ở vị trí thứ tư, cầu sông Gia Trì. Cầu sông Gia trì là một cây cầu đường sắt bắc qua sông Gia Trì, trên đường sắt Thành Đô Quỳ Châu, với độ cao 434 m, khoảng 8 km về phía thượng lưu của trạm thủy điện Sufenving. Cây cầu nằm trong một cao nguyên đá vôi điển hình và dạng địa hình hẻm núi, mặc dù chiều cao đúng của cây cầu là 434m, nhưng trên thực tế, nó chỉ cao 306m so với mặt nước. Chiều cao 130m của cầu bị che khuất bởi đập do trì. Không chỉ là cây cầu thứ tư trong số những cây cầu cao nhất thế giới, mà nó còn là một trong những cây cầu dây văng dài nhất thế giới. xếp ở vị trí thứ ba, cầu Puli. Việc xây dựng cầu Puli được hoàn thành vào tháng 8 năm 2015. Gần 71 triệu đô la Mỹ đã được chi cho việc xây dựng cầu. Các dây cáp treo chính của cầu cách nhau 26 mét. Chiều rộng nhịp chính của cầu là 628 mét. Cây cầu nằm trên đường cao tốc G56, chạy từ thành phố Sunway đến Liu Pansui, Buli có tầm quan trọng rất lớn đối với những người đi từ Xuân Quầy đến biên giới Quý Châu. Việc xây dựng đường cao tốc rút ngắn lộ trình lái xe từ 4 giờ xuống còn 1 giờ. Tổng chiều dài của cầu Buli là 1,04 km và cao 485 m so với mực nước sông. Đây là một trong những cây cầu cao nhất kinh ngạc trên thế giới. và bây giờ là vị trí quán quân ngày hôm nay, cầu sông Si Cầu Si là cây cầu cao nhất thế giới ở thời điểm khánh thành, nằm ở độ cao 496m so với mặt nước, khiến nhiều du khách không dám nhìn xuống dưới. Khai trương vào ngày 15 tháng 11 năm 2009, đây là cây cầu thứ ba của Trung Quốc trong chưa đầy 10 năm, nhận được danh hiệu cầu cao nhất thế giới. Cây cầu là biểu tượng cho sự phát triển của cơ sở hạ tầng, đường cao tốc tại quốc gia này. Đây cũng là cây cầu duy nhất trên thế giới, nơi vật có kích cỡ và trọng lượng bằng một người rơi xuống có thể đạt vận tốc cuối. Vận tốc vật thể rơi không còn có gia tốc được nữa. Cầu dài khoảng 900 mét. Cầu Siju nằm cách vùng ba hẻm núi nổi tiếng của sông Trường Giang khoảng 80 km về phía nam, thuộc tỉnh Hồ Bắc. Đây là một trong vô số công trình ấn tượng trong 483 km cuối cùng của tuyến đường cao tốc Tây Hồ Rồng, dài 2.175 km, nối Thượng Hải với Trùng Khánh và Thành Đô. Và cuối cùng, cái tên quán quân ngày hôm nay, Cầu Đúc hay còn được gọi là Bắc Bản Giang. Nằm giữa hai tỉnh Quý Châu và Vân Nam của Trung Quốc, Cầu Đúc hay còn được gọi là Bắc Bản Giang, từng được biết đến là cây cầu cao nhất thế giới, do kỷ lục Guinness Thế giới công nhận vào năm 2018. Cầu có phần tháp chính cao 269 mét, Phần thân nằm ở độ cao 565m so với mặt sông, tương đương với chiều cao của tòa nhà 200 tầng. Cầu dây văng bê tông Bắc Bản Giàng bắc ngang qua sông Bắc Bản, kết nối thành phố Tuyên Uy của Vân Nam và Liêu Pan Sui của Quý Châu, giúp giảm thời gian đi lại giữa hai thành phố từ 4 giờ xuống còn hơn 1 giờ đồng hồ. di chuyển ở độ cao 566 m. Không có gì lạ lạ khi người tham gia giao thông được chiêm ngưỡng phong cảnh nguyên sơ, mây mù sáng lối. Sau đó, cây cầu thu hút không ít du khách trong và ngoài nước. Ngoài khung cảnh trên cầu, cảnh quan bên dưới cũng được nhiều người quan tâm. Bên dưới cây cầu này là vết nứt trên trái đất, hẻm núi sông Niju